đánh bom sạch sẽ ui chết ui, ui, ui, ui. trời mưa sấm chớp sóng có đèn cường đúng là chở trâu không có vi phạm gì trừ khi mình vừa đèn đỏ thôi có cái bô của mình hơi lớn không biết có bị làm phó không đây ôi không có mấy anh chưa có đứng em phô cuốn tu ít á dạ món em phô vậy em gửi qua trước cho anh vậy nha dạ dạ dạ nhiều khi qua ngồi chờ lâu quá <laughs> hôm nay mình phụ sách bạn mình làm giáo dục mà mình phụ ờ, sách để luyện đề tô mình đi quay phim vậy nó chưa gì đâu đúng không ơi nhưng mà mình mình chưa có đi đâu được xa hết á đi gần gần thôi tại vì à, ba má mình là mới có được chích một mũi thôi đứa em nhỏ nó cũng chưa có được chích thuốc nữa nên là mình à, kỹ là kỹ cho mình kỹ cho người mình nữa chứ không phải là Gòn nắp bát các bạn mình nói nó hơi thô thì nắp bát luôn á các bạn đọc tin tức của mấy cái tỉnh khác á một ngày nhiễm mười mấy ca hai mấy ca là người ta lo sốt vó lên người ta vẫn còn đang truy vết vẫn còn đang cách ly tùm lum hết bạn nhiễm mà không có để lại triệu chứng không có bị uh, tử vong á, thì thì không sao bạn nó tăng hệ miễn dịch nhưng mà cái bệnh này vẫn là bệnh tử vong bạn hiểu không nó vẫn là một cái bệnh tử vong nó là, là, là, là chẳng an toàn tí nào mấy tuần đầu mình còn xuyên xuyên lâu lâu mình lấy ra mình lau chùi mình đánh bóng mình đề máy nổ mấy tuần sau mình chán quá mình văng luôn tại vì bạn rửa miết á biết sao không rửa miết nó xét tại vì à, mình không có cái súng hơi với lại làm sao lau mà lau sạch hết được rửa riết là nó tét thà cứ để nó khô ráo vậy ôi chết chết chết ui ui ui ui ui ui ui ui dơ quá chứ không phải dơ xe mình hết ờ, đánh bóng sạch sẽ đáy cốc vô chùm mòn lấy đi có một chút xíu mà nó đang về rồi nè cái xe này nó bắt nước dữ lắm cái dèo của nó nó nhỏ quá cái này mình nối lên trên đây cũng được nè làm như vậy thì nó rườm rà quá dưới đây nó không có đẹp cái xe yêu thì chịu rồi chứ biết sao giờ à đúng rồi hôm nay mình sẽ cho các bạn đi con đường này đây là con đường từ hồi nhỏ mình đi mình đi xe đạp các bạn cái xe đạp vừa bắp mà mình lao từ trên lao xuống dưới giữa một đêm trời mưa sấm chớp không có đèn đường à, không nhìn thấy luôn ở bên là một cái bịch mà hồi đó mình chơi ờ, liều mạng đến mức như vậy á đúng là trẻ trâu thấy không ôi cái cái cái chỗ này giờ nó bằng rồi nó bằng rồi chứ ngày xưa nó nó dốc lắm nó dốc mà dốc chuối nhủi luôn á còn bây giờ là nó đã bằng rồi <laughs> ổn quá à. sao nhiều lần làm đường nó bằng rồi chứ ngày xưa đây không phải đường nhựa đâu nó là đường đất đỏ lủng lỗ tùm lum mà của à, bánh xe mình nó đang mềm nó không đủ áp suất mà khi mình cua mình xoáy cái cái xịt cái bánh đó, mấy chiếc mô men sóng cao này mệt ghê sợ phải